Khi mà quý anh chị bỏ ra tầm tài chính khoảng trên dưới 10 tỷ Nhưng mà tại quận 7 thì không biết là cái khu vực nào là an ninh, yên tĩnh và có những tiện ích nhiều đi lại dễ dàng kết nối hạ tầng đồng bộ đặc biệt là gần sông ngoài thì quý anh chị nghĩ ngay đến một khu dân cư rất là đẹp đó là khu dân cư công ích gần đường Phạm Hữu Lầu và đường Nguyễn Lương Bằng quận 7 một diện tích rất là đẹp tầm khoảng 5 nhân 16 lô đất thì vuông vức bởi vì ở đây là chủ đầu tư phân lô bán nền nên là mọi diện tích ở đây là gần như là rất là đẹp vuông vức với nhau hết mặt tiền thì nằm ở trên mặt tiền đường 2C rất là đẹp luôn và ở đây thì thích hợp xây dựng à, tòa nhà nè văn phòng nè căn hộ dịch vụ ở đây là gần như là thiết kế xây dựng tự do Lô đất này là lô đất là có sổ hồng riêng Quý anh chị chỉ việc sở hữu mua vào là có thể xây dựng ngay Mặt tiền đường phía trước thì rất là rộng rãi nè Có vỉa hè nè, rất nhiều cây xanh Xung quanh nhà thì gọi là được xây dựng gần như là Khu vực này là 90% rồi Vũ mật độ dân cư rất là tốt rồi và chủ nhà đang cần tiền bán nên lô đất này cái giá rất là mềm luôn quý anh chị muốn sở hữu lô đất này á hãy inbox ngay cho Phước Sửu để Phước Sửu là gửi hoa hồng cho quý anh chị và đưa cho anh chị một mức giá cực kỳ bất ngờ luôn và bây giờ Phước Sửu cùng với mọi người bay like cam để cảm nhận được cái khu dân cư này có đáng sống như Phước Sửu nói hay không nha và có vị trí lô đất này kết nối hạ tầng và những cái tiện ích xung quanh nó có được đồng bộ và đáng là nơi để